Nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn Được phong là thần thánh mà Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chiếc xe này luôn An toàn trên mọi nẻo đường Đấy, Chúng ta không phải lo bị hỏng vặt Và bây giờ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc xe Toyota Vios Sản xuất năm 2008 bản e Để quý vị và các bạn theo dõi Chiếc xe này là một chiếc xe chúng tôi mua của chính chủ luôn Chủ nhân là một cán bộ của viện kiểm sát à, của huyện Cho nên đi khá là giữ gìn Gần như là chủ yếu để ở nhà thôi, ít sử dụng Cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp luôn Thân vỏ của nó chúng ta thấy còn căng đét Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Nó đẹp từ cái hình dáng bên ngoài đến cả cái nội thất bên trong nữa quý vị nhá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 Chiếc xe này thì nó còn rất là đều xe luôn Từ ngoại thất cho đến cái nội thất bên trong à, Trước hết thì tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này Xong sau đó thì tôi sẽ truyền tải đến cho quý khách hàng cái nội thất bên trong Trước khi đi vào cái nội thất bên trong Và bây giờ là từng phần chi tiết của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Trước hết là cái mặt cabo của chiếc xe này thì chúng ta thấy là cái nước sơn của nó còn rất là bóng luôn nhá Không có một vết chảy xước nào cả Và nó cũng còn khá là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hay ngập nước Đấy, và cái sản phẩm này chúng tôi đã cam kết với quý khách hàng rồi là một chiếc xe không kinh doanh taxi nhá, không chạy dịch vụ, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, và cái mặt cabo này của nó cũng còn khá là khớp khít. Cái đèn pha phía trước bên phụ đây rất là trong luôn quý vị nhá, không dấu hiệu gì của sự bị mờ hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá. Đấy, và cái biểu tượng ga lăng kèm theo đó là cái biểu tượng Toyota thần thánh kia. Đấy. Cái đèn à, pha phía trước bên lái đây cũng rất là trong luôn quý vị nhá tôn vỏ của nó thì căng đét luôn cái ba đợt sốc thì không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ cái đèn à, gầm phía dưới này cũng còn rất là sáng luôn Đấy, và cái ba đợt sốc thì cũng còn khá là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đâm đụng ở đây quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn không một chút ma tít và các cái đường viền chỉ của nó cũng còn thẳng tắp luôn không có dấu hiệu gì có sự ờ, tắp ma tít hay bị mờ ở đây quý vị nhá rất là đẹp đấy quý vị ạ và chúng tôi luôn truyền tải đến cho quý khách hàng những cái hình ảnh chân thực nhất có như thế nào chúng tôi phản ánh đúng thực tế như vậy đây là cái khoang lốp phía trước bên lái chúng ta thấy còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá gầm bệ thì chắc chắn luôn bốn quả lốp còn tương đối là mới đây với quả lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và lốp là lốp Michelin nha quý vị nhá cái mặt la răng của nó đây quý vị đấy chúng ta thấy còn khá là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị à, à, bạc màu đây quý vị nhá bên trong là cái cúc phanh ABS luôn đấy và đến cái cái cái cái, cái, keo phủ gầm đây quý vị nhá đây là tôi chỉ tay này này cũng còn zin luôn quý vị nhá nhiều xe là mất hết rồi đấy nhưng chiếc xe này thì là còn đấy quý vị nhá đấy cái keo phủ gầm này hộp bu lê này keo phủ của hộp bu lê này, này vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy đấy là đây cái khoang lốp của nó đây quý vị đấy còn sần nguyên đây, cái gót khoang lốp đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự à, cắt vá hay là bị mọt mục đây quý vị nhá đây và cái keo chỉ của cái khoang lốp đây của cái cua lốp đây tôi chỉ tay đây cũng còn zin luôn quý vị nhá không bị mất và cũng không bị mọt mục gì đâu đấy và cái lốp này cũng còn tương đối dày hai năm nữa chúng ta mới nghĩ việc phải thay lốp mặt la răng của nó đây đấy cái la răng này, này là la răng 15 nhìn rất là thể thao rất là khỏe khoắn luôn Đấy, ờ, cái đèn hậu phía sau rất là trong không bị nứt vỡ gì đâu Đấy, biểu tượng Toyota thần thánh tên tư nhân chính chủ chủ nhân là làm ở viện kiểm sát Đấy, gần nhà thôi cho nên là cũng ít sử dụng chiếc xe này cho nên nó còn khá là mới từ trong ra ngoài cụm đèn hậu phía sau bên phụ đây chúng ta thấy cũng rất là trong luôn Đấy, cái khoang lốp phía sau bên phụ đây nơi tôi chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá còn sáng choang luôn và cái cua lốp đây keo cua lốp đây cũng vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy lốp của nó đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này thì cũng phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ tới việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây không bị xước xác gì đâu quý vị đấy đây nó quay gầm luôn cho quý vị xem luôn đấy sáng choang luôn quý vị nhá không có một vết mọt nha quý vị nhá đấy là như vậy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn xi nhan được tích hợp trên gương nhá và gương là gương tự cụp nhá chúng ta mở khóa thì gương xòe ra và tắt khóa là gương cụp vào nha quý vị nhá đây chúng ta thấy cái khoang lốp phía trước bên à, phụ đây cũng còn sáng choang luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục luôn nhá tất cả mọi cái còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này cũng phải hai năm nữa chúng ta nghĩ đến việc phải thay lốp vâng vừa rồi thì chúng tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ cái ba lờ sốc phía trước hai cụm đèn pha phía trước cái à, cabo phía trước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 À, một cán bộ làm ở viện kiểm sát vợ làm giáo viên nha quý vị nhá và chúng tôi mua của chính chủ là chủ nhân là cái nơi ở rất gần chúng tôi thôi tỉnh phú thọ thôi nha quý vị nhá đấy và bây giờ thì tôi xin phép cứu khách hàng đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này đấy xi nhan gương này nẹp chân kính này rồi là ốp và tay cửa này inox đầy đủ hết rồi quý vị nhá Đấy, và bây giờ là cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đây chúng ta thấy là một chiếc xe không kinh doanh taxi Không chạy dịch vụ cho nên cái mặt cái mặt tablo phía trước đây chúng ta thấy còn sần nguyên như mới hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá đấy các cái núm bấm đây còn rõ ràng luôn các con số các con chữ còn rõ ràng luôn đây chúng ta thấy là các cái núm này không bị mòn không bị mờ một chút nào nhá như mới luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đây chúng ta nhìn cái cần số này, chúng ta biết này các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn à, chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn này đấy Ui dồi ôi, không bị mòn, không bị mờ một chút nào luôn quý vị đây. Cái mặt vô lăng của nó đây quý vị. Đấy, trần này thì như mới tinh luôn quý vị. Đấy, sáng choang luôn. Đây, cái tì tay như vậy. Rồi là, đây chúng ta thấy, đấy, sần nguyên luôn. Cái tắp bị cửa này, cái phần nhựa phía trên này. Còn sần nguyên như mới luôn quý vị nhá. Đấy, kể cả cái phần phía dưới này. Keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá. Đấy, chúng ta thấy là như vậy. Không mất một phân nào với cái mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi à, giao bán thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi quý vị nhá đã test tất cả các cái hạng mục rồi Đấy, phải thật kỹ cho quý khách hàng thì à, chúng ta mới hoàn toàn yên tâm để sử dụng chiếc xe này với những sản phẩm chúng tôi khi quý khách mua về chúng ta sử dụng luôn và chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào toàn những xe chúng tôi đã tuyển chọn rồi quý vị nhá Đấy, phải xe đẹp chúng ta mới mua Đấy, cái như vậy Con nào cũng phải zin hết nha quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và cũng là phương châm làm việc của chúng tôi Đấy, chúng thấy là như vậy Đấy. Cái tắp bi cửa đây Đấy, chúng ta thấy nhựa của nó, cái nhựa phía trên đây Còn sần còn mới tinh luôn quý vị nhé Đấy, các cái phim bấm lên xuống kính kia còn sáng choang Đây, kể cả cái phần nhựa phía dưới đây Chúng ta thấy còn sần nguyên quý vị nhá Keo chỉ của nó đây Không bị mất một phân nào cả Không bị nứt đấy, không bị sùi kể cả phần phía dưới này anh vậy đấy, đấy cái hàng ghế thứ hai đây còn khá là sáng khá là đầy đặn đấy, không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá đấy đấy là như vậy tiếp theo nữa đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này thì chúng ta biết là xe người ta đi ít như thế nào đấy trần đây mới tinh luôn quý vị nhá bản e xịn quý vị nhá bật lên xuống cũng vậy cũng còn xanh lét sáng choang luôn và tất cả mọi thứ đã có à, màn hình cam lùi rồi quý vị nhá đấy cảm giám sát hành trình có hết đây chúng ta thấy cái nhựa của nó đây còn sần nguyên luôn đấy keo chỉ đây không mất một phân kể cả con con ốc này chưa một lần mở quay rất là kỹ luôn quý vị nhá các cái chốt cửa đây quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chúng ta thấy là như vậy đây cái hàng ghế thứ hai đây cái tắp đi cửa sau đây đấy chúng ta thấy nhựa nó tươi chưa chứng tỏ chiếc xe này ta sử dụng rất là kỹ luôn quý vị nhá keo chỉ của cái cánh sau bên uh, lái đây quý vị đấy keo chỉ còn rất là đầy đạn kể cái phần phía dưới đây hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn rất là sáng luôn tiếp theo nữa là chúng tôi truyền tải đến cho cái khách hàng cái cốp sau đi đấy cái cốp sau đây cốp sau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 đấy cái khoang lốp đây tôn còn xanh lét luôn quý vị ui ui đẹp thế đây tôn của nó còn xanh lét luôn này tôn này đấy khoang lốp đây quý vị đấy là như vậy đó, bây giờ tôi đi vào cái phần động cơ trước khi đi vào phần này thì tôi nổ máy Đấy, chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta biết đi ít đi nhiều luôn thế ôi sần của nguyên luôn đấy à, cái khoái vô lăng không bị mờ một chút nào này cái vị này đấy này đấy này mặt phím còi này ôi, sợ không này đấy chúng ta thấy này. không bị mòn không bị mờ một chút nào cả này cần số này ồ kinh quá giờ biết ly ôi <coughs> đăng kiểm đến tháng 5 2020 rất là dài quý vị nhá đây là cái khoang lốp đây đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản tất đây quý vị đây các con ốc này đây quý vị chưa một lần động chạm cửa lên mỏ lết quý vị đây các con ốc phía dưới này đây sơn dấu vẫn còn nguyên luôn quý vị máy zin nha quý vị nhá đây con ốc chân máy thì chưa một lần động chạm cờ lên bỏ lết quý vị nhá đấy vậy đấy đây kể cả cái ốc mặt máy phía phía phía phía dưới trong này đây chúng ta thấy cũng còn zin đét luôn quý vị nhá đấy đấy các con ốc hộp số đây kia các con ốc hộp số kìa quý vị đấy đây các con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết chưa một lần mở quý vị nhá đấy, máy số zin nguyên bản chưa động chạm một con ốc nào trên chiếc xe này quý vị nhá đây cái à, cabo phía trước đây quý vị máy đang nổ nhá nổ rất là êm luôn đấy quý vị đây đấy các lỗ bấm đây không còn tròn xe đây quý vị đấy biểu tượng Toyota này nổi tiếng này đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây keo chỉ đây đấy đấy là như vậy máy zin nha quý vị nhá đấy kìa con ốc chân máy kia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 Và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng chuyển đến cho cái khách hàng cái mẫu sản phẩm này Và bây giờ là một chút cái nội thất bên trong của chiếc xe này trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Đấy, chúng ta thấy cái mặt tắp lô của nó còn sáng choang nhựa còn như mới tinh như vậy nhá Đấy, các cái núm rồi các con chữ số ở cái mặt đài kia vẫn còn sáng choang luôn Vô lăng thì sần sùi luôn quý vị nhá Trần thì như mới tinh luôn Đấy, hàng ghế thứ nhất đây còn sáng choang luôn Tắp đi cửa đây quý vị Cái phần nhựa phía trên đây Sáng trưng sần nguyên đấy và với giá chỉ có 298 triệu đồng thôi giá trên thì lại còn bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho cái khách hàng ở xa đấy, không đừng có chần chừ gì nữa quý vị nhá và đã dán kính chống nắng xung quanh xe rồi quý vị nhá tắp đi cửa phía sau đây đấy còn sáng choang luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây không mất một phân đấy, kể cả phần đây cái hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy là như vậy vô lăng thì sần sùi luôn và quý vị và các bạn à, đừng chần chừ gì nữa nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này thì chúng ta biết được là cái chất xe của nó như thế nào rồi nó đang bị mờ sao quý vị đấy chúng ta thấy chưa sần sùi như mới chưa đấy kể cả mặt tắp lô này chưa tắp bi cửa này chưa đấy keo chỉ chưa đầy đạn chưa đấy các chốt cửa này chưa cánh cửa sau chưa đấy thấy chưa đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã chuyển tải cho đến cái khách hàng rất là kỹ rồi quý vị nhá một cái mẫu xe một cái mẫu sản phẩm à, của chúng tôi đó chính là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2008 tên tư nhân